Gracias. các cô bác ông bà cũng tất cả dùng trái sống cho bà con dễ về vô cúng bà xin thật là cảm ơn dạ. rồi để chú về chú chụp hình ừ. kính chào đảng ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường nhà mát kính thưa đoàn thể các ban ngành thưa ban hộ hiếu supply của cô Tôi thay mặt giám đốc đoàn chiến Phượng Toàn thể công nhân viên nhà công của đoàn nghệ thuật cùng cổ sau nhà Cứ lời cầu dân chồng nhất đoàn chung là gặp khán giả uh, trẻ trẻ không à uh, cái điều đó là mình mình uh, mình mong muốn là có một cái đội ngũ kế thừa về về khán giả trẻ đó mình bảo tồn văn hóa cải lương thì phải có những cái thế hệ khán giả trẻ như vậy giống như trong live hôm nay thì luôn thấy là khán giả trẻ cũng rất là đông à, bữa nay là sạc điện thoại <laughs> sạc điện thoại rồi cho nên là chắc cũng like hơi lâu lâu á hôm qua thì nó hết pin ờ tại sao điện thoại dở mà mọi người à, like hồi là nó nó nghỉ nhiều lớp nghỉ nhiều lớp Thank you. Ờ, mẹ đi theo uh, ờ, lương ở nhờ thank you em ồ có mẹ hả rồi ok đợi chút đợi ngày hôm qua tới giờ hả cái thương vậy kia chạy luôn để ngoài xe để ngoài xe ủa cái giày này chú anh mà đâu ủa cái giày biết đằng sau mà chạy gì giấu đâu đây không không để sau đó để sau xe chạy cái gì đó đấy mọi người cho luôn một follow nha mọi người đây lên cái cành đầu đó không đang lôi đem đôi dài vô dài để một coi đợi đợi đợi một phút nữa lấy dài dạ nữa cho ủa đắt không <laughs> cái chân em với chị ngành sao mà nó vừa vậy chút xíu hả đông lắm làm sao mà nó chen vô đây được Trời ơi đôi dài luôn Trời ơi sao cớp á Không không được cho cái chân này bự hơn Cái chân nhỏ xíu à Nè dạ. đây đây đây đưa đây Thử Em rồi rồi rộng quá trên ông có 36 thôi à dạ. vô luôn nhà xíu à chạy có gì như vậy đó là đang đưa anh không làm đưa đưa cho anh cái sao báo đi sao báo như cao rồi này cái này là cái củ cải giờ phút cao điểm thì chạy chạy đi đâu vậy trời lấy mão Có chưa, có chưa Có em mang vô kệ nó đi <laughs> Tự nhiên kệ nó đi Không có nói là mệt cỡ 12 giờ nói chứ mới không bây giờ rồi qua 12 giờ thì mình tạm tiếng ăn gì đâu có được chứ khỏe là tới ờ, giải giá mà cỏ trâu tới ờ, cao quỷ đức chợ thành luôn bây giờ mình hát qua hai là trễ rồi tại giờ bà già bà nằm không có đi lại được chứ bà đi lại được giảm không có cho đâu rồi ờ, à, không nhưng mà mai mốt hạ tờ á là phải ờ, thì có nhiều cái định như vậy đó đúng rồi nhưng mà mình phải nói cái giờ chứ còn hát gì anh em nghệ sĩ người ta sao đủ ừ. Ờ. hát vậy là chết á tối lắm tới 12 giờ 7 giờ bắt đầu kêu tôi tới tới hát ca nhạc xong vô hát cũng tiết lên sang này nè mà hát tới 4 giờ sáng trời ơi có nghĩa là khi mà khán giả nó đông thì là đông nhưng mà tới chừng 1-2 giờ là triệu hết trơn hồi nãy cô nghe là mình hát thì cũng ok đó nhưng mà nói cái chờ á nhận nhận thì mình nghĩ là mình hát y chang đeo máy vô tụi mình ai ra trước vậy được nguyên quấn phát là vậy là lắm ừ vậy gắt bây giờ luôn quý vị vô mặt mặt con bị một cái tuần 8 tiếng đồng hồ hát muốn xỉu luôn nó dơ trong anh ghét như là dây gì nhợ mình nó tùm lum ngoài sau cái đầu á nhét cho nó sạch vô quảng cáo đi giờ quảng cáo đi cô ơi giới thiệu đi rồi à cô mua nè vậy ơi cho anh biết nước ừ, uống nè bỏ ra bắt ra giờ thì chị bên trong sẽ bắt đầu yêu cầu các bộ môn chuẩn bị nhắc cảnh đầu cho chị nhắc đi nhắc đi và quý trình ba hồ miếu và thiếu đại núi sướng thuộc phường nhà mát đòn chính đường quét lên làng vì vị cứu một kịch bản được quan tâm tiết viên gia cộng hòa lê quê chúng tôi lên làng trên diện tu, tu, tu, tu, tu.